Xin chào các bạn đang đón xem video của Lê Đô Thị. Trong giao thông, hầm là một dạng công trình ngầm nhằm mục đích vượt qua các dạng địa hình bằng cách chui qua nó. Đặc biệt, những đường hầm vượt biển bao giờ cũng khó khăn hơn rất nhiều so với những đường nằm ở dạng địa hình khác. Nhiều đường hầm vượt biển không chỉ đóng vai trò giữ cho giao thông liền mạch, mà còn nổi bật ở kiến trúc độc đáo và những giá trị cảnh quan đặc biệt. Đường hầm vượt biển là một trong những công trình vĩ đại bậc nhất thể hiện sự sáng tạo,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 Đường hầm dài 18 km này là một trong những dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của châu Âu, với chi phí xây dựng là 8,2 tỷ đô la Mỹ. Đường hầm Fehmarn Belt bắc ngang qua vành đai Fehmarn, eo biển nằm giữa đảo Fehmarn của Đức và đảo Lolland của Đan Mạch, được thiết kế để thay thế dịch vụ phà hiện nay từ Robbie và Busch chở hàng triệu hành khách mỗi năm trong khi đi qua eo biển bằng phà mất 45 phút, thì các hành khách chỉ mất 7 phút nếu đi bằng tàu và 10 phút đi xe. Đường hầm này trở thành hầm đường sắt tích hợp đường bộ dài nhất trên thế giới. Công trình bao gồm có hai cao tốc hai làn, ngăn giữa là hành lang dịch vụ và hai đường tàu điện. Hành trình tương tự bằng xe hơi sẽ nhanh hơn khoảng 1 giờ. Ngoài lợi ích với khách đi tàu và xe, đường hầm còn ảnh hưởng tích cực tới xe tải và tàu chở hàng. Do tạo ra lộ trình trên đất liền giữa Thụy Điển và Trung Âu sẽ ngắn hơn 160 km. Dự án bắt đầu vào năm 2008, khi Đức và Đan Mạch ký hiệp định xây dựng đường hầm. Sau đó, mất hơn một thập kỷ để thông qua các quy định cần thiết và tiến hành những nghiên cứu về kỹ thuật địa chất và tác động môi trường Giai đoạn sản xuất các đoạn đường hầm bắt đầu vào năm 2023. Đầu năm 2021, một nhà máy ra đời với các dây chuyển sản xuất lắp ráp 89 đoạn bê tông lớn của đường hầm. Mỗi đoạn dài 217m, rộng 42m và cao 9m, có trọng lượng là 73.000 tấn. Các đoạn bê tông sẽ được đặt dưới đáy biển ở độ sâu 40m tại điểm sâu nhất. Hiện tổng cộng khoảng 2.500 người làm việc trực tiếp ở dự án này. Không giống như các đường hầm dưới biển khác, chẳng hạn như đường hầm dưới biển Manchen nối Anh và Pháp, đường hầm xuyên biển nối Đức và Đan Mạch sẽ không phải đào. Đây thực sự là một thách thức về mặt kiến trúc, bởi vì các kỹ thuật viên sẽ cần xây dựng 89 đường hầm bê tông nhỏ, sau đó lắp ghép chúng ở độ sâu 40m. Mỗi đường hầm nhỏ có chiều dài là 216m, và nặng 72.000 tấn. Hai cửa hầm sẽ được xây dựng ngay tại một nhà máy gần bờ biển để vận chuyển các mảnh đường hầm đến vị trí của mình. Tập đoàn Furman AS đã chế tạo hai chiếc xuồng phao có kích thước khổng lồ. Tiếp theo, mời các bạn cùng chúng tôi đến với đường hầm Seikan của Nhật Bản. Đường hầm Seikan là một đường hầm đường sắt dài 53,85 km tại Nhật Bản, với một đoạn dài 23,3 km ngầm dưới thềm đại dương. Đây là đường hầm ngầm vượt biển dài nhất thế giới. Dù đường hầm eo biển Manche nối giữa Anh và Pháp có đoạn ngầm dưới biển dài hơn. Nó chạy bên dưới eo biển Tsuga, nối liền hòn đảo Honshu với đảo Hokkaido. Sekan đã trở thành một kiến trúc lớn của thời đại. Trải qua bao biến cố, công trình giao thông quan trọng này vẫn hoạt động hiệu quả, làm nên uy tín và trở thành biểu tượng công nghệ, kỹ thuật của đất nước Nhật Bản. Hầm đường sắt Seikan dài 53,85 km, xuyên qua eo biển Tsugaru, kết nối tỉnh Aomori trên hòn đảo Honshu và đảo Hokkaido của Nhật Bản. 23,3 km đường ray nằm dưới biển, đoạn sâu nhất dưới 240 m. Seikan được cho là hầm đường sắt dài nhất và sâu nhất trên thế giới. Tháng 2 năm 2017, đường hầm này được chọn là một trong 20 biểu tượng đại diện cho di sản văn hóa và công nghệ của Nhật Bản do Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế, một hội đồng cố vấn của UNESCO, bình chọn. Hiện nay, hầm đường sắt Sekan đã trở thành cơ sở hạ tầng vận tải phong phú, phục vụ từ chở hàng đến chở khách. Mỗi ngày, có khoảng 50 tàu chở hàng, 30 tàu cao tốc Shinkansen di chuyển qua. Để có được công trình hầm ngầm đường sắt bền vững, quá trình xây dựng đường sắt tính đến hàng chục năm. Công ty vận tải hạ tầng Hokkaido Railway đã tiêu tốn chi phí khoảng 690 tỷ yên với sự tham gia của 14 triệu công nhân. Giai đoạn thi công khó khăn nhất phải kể đến đoạn đường hầm sâu nhất – cách mặt biển 240 mét. Nó không chỉ đòi hỏi kỹ thuật, mà còn cả sự gan dạ và quả cảm của công nhân xây dựng, vì họ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như sạt lở, bão biển. Không có vinh quang nào mà không có sự hy sinh. 34 công nhân đã bỏ mạng khi đang làm việc tại đây. Bên trong hầm đường sắt có hai nhà ga. Nhà ga đầu tiên được xây dựng dưới biển. Đồng thời, cũng có vai trò như cơ sở trú ẩn khẩn cấp trong trường hợp xảy ra thảm họa. Các nhà ga này được trang bị quạt chuyên biệt để hút khói, hệ thống cảnh báo hỏa hoạn hồng ngoại, vòi phun nước để tăng cường an toàn cho hành khách. Nhiệt độ dưới hầm luôn được duy trì ở mức 20 độ C và độ ẩm là 80 đến 90% trong suốt cả năm. Công cuộc thi công hầm Sekan được bắt đầu vào tháng 9 năm 1971, bao gồm nhiều kỹ thuật khó như khoan nổ thông qua khu vực dễ động đất. Ước tính đã có 2.900 tấn thuốc nổ và 168.000 tấn sắt được sử dụng trong quá trình thi công đường hầm. Và bây giờ, Mời các bạn cùng chúng tôi đến với đường hầm qua eo biển Manche. Đường hầm eo biển Manche hay đường hầm eo biển Anh là đường hầm có đoạn dưới biển dài nhất thế giới với chiều dài 50,5 km, bao gồm có 3,3 km dưới đất bên phía Pháp, 9,3 km ngầm bên phía Anh và 37,9 km ngầm dưới biển. Đi qua eo biển Manche, nối Folkestone, Kent ở Anh với Cornwall gần Calais ở phía Bắc Pháp. Đường hầm gồm có hai hầm đường sắt và một đường hầm dịch vụ, được hoàn thành vào năm 1994 sau 6 năm nỗ lực xây dựng với sự hợp tác của hai quốc gia Anh và Pháp. Eo biển Manche với chiều rộng 34 km đã chia cắt hai quốc gia Anh và Pháp từ nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thế giới, nhu cầu giao lưu kinh tế toàn châu Âu trở nên cấp thiết, thì Albert Manchai vô tình đã trở thành điểm cản trở giao lưu nghiêm trọng. Ý tưởng giúp anh chấm dứt những tháng ngày là một hòn đảo cô độc giữa đại dương thông qua việc đào một đường hầm tới Pháp đã xuất hiện từ thế kỷ 18. Nhưng phải đến khi Anh và Pháp ký hiệp ước Canterbury ngày 12 tháng 2 năm 1986 về khởi công xây dựng đường hầm qua eo biển Manche Và đến ngày 29 tháng 7 năm 1987, nữ hoàng Anh Elizabeth II và Tổng thống Pháp Francisco Manchistren chính thức ký hiệp ước Anh-Pháp cho phép xây dựng đường hầm qua eo biển Manche, thì người ta mới có thể tạm yên tâm về giấc mơ nhiều thế kỷ sẽ không mãi chỉ là giấc mơ. Tháng 12 năm 1987, công trình chính thức được khởi công với sự góp mặt của 12.000 kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân lao động. Sau 6 năm xây dựng, với tổng chi phí là 21 tỷ đô la Mỹ, con đường hầm đường sắt ngầm dưới biển dài nhất thế giới đã được hoàn tất. Ngày 6 tháng 5 năm 1994, nữ hoàng Anh Elizabeth II và Tổng thống Pháp Francisco Mitterrand đã chính thức cắt băng khánh thành công trình đường hầm vĩ đại có 102 trên hành tinh từ trước đến nay. Đường hầm qua eo biển Manche đã làm tọa nguyện giấc mơ hàng thế kỷ của người châu Âu về việc nối liền Vương quốc Anh với phần còn lại của châu lục này. Không chỉ là một đường hầm, nó còn là sự kết nối tuyệt vời hệ thống kết cấu vững chắc và máy móc rất đồ sộ dưới lòng đại dương biến tham vọng ngoài sức tưởng tượng của loài người thành sự thật. Chạy xuyên qua hai nhánh chính của đường hầm, thành đường hầm dày 1,5 mét, là những con tàu điện hai tầng lớn nhất trên thế giới, có chiều ngang thân tàu tới 4,2 mét, với tốc độ lên tới 300 km h Theo đánh giá của các chuyên gia xây dựng trên thế giới, công trình đường hầm qua eo biển Manche được coi là đỉnh cao của kỹ thuật và nghệ thuật xây dựng đưa con người xuyên qua lòng biển hay những dãy núi hung vĩ một cách dễ dàng. Công trình này không chỉ nổi tiếng bởi các yếu tố kinh phí đầu tư, quy mô xây dựng, mà còn được đánh giá cao bởi những giá trị to lớn mà nó mang lại cho hai cường quốc, Anh, Pháp nói riêng, và cũng như châu Âu và thế giới nói chung.